Xin chào các bạn Hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật thì bếp là Rinnai bếp có model là KGE M661 VFS thì ờ, đây là nội thất bên trong của bếp đây thì tiếp theo á, tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem ngoại thất cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn xem chính là ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì những ô lưới phía sau á, và bên dưới bếp đã được tôi bọc lưới che chắn lại rồi để tránh đi cái trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn có thể yên tâm về cái vấn đề đấy khi mà mua bếp về nhà ở bên trong hộp nướng á, thì chúng ta sẽ có mâm và vỉ bằng inox đây đây là mâm và vỉ bằng inox thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là khóa ga khi tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu đây và một bếp nướng thì ở đây á, chúng ta sẽ có bếp nướng là hai tầng lửa đây nó sẽ có một tầng lửa phía dưới và một tầng lửa phía trên áp xuống nữa đây là đứng hai tầng lửa giúp các bạn có thể nướng ờ, nó được nhanh hơn đây các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp đây thì tiếp theo tôi sẽ bận nhỏ ngọn lửa này lại để dễ thổi và có thể ờ, dễ thao tác tính năng là khóa ra cái tắt lửa cho các bạn xem thì sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây thì qua cảm biến của bếp đó, nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ga đây nếu đã tự động khóa ga kèm theo tiếng thông báo là tiếng bếp đây nếu như mà các bạn chú ý lắng nghe thì các bạn sẽ nghe một tiếng tập của có nghĩa là len bếp đó, nó đã đóng lại bếp nó đã tự động khóa ga thì ở một số nơi bán khác đó, họ cũng quảng cáo đây là cái tính năng chống trào hàm ý khi mà nấu các bạn nấu nước á mà nước nó có trào bên ngoài á thì nó chạm vào cái đầu chia lửa này đây khiến cho lửa tắt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 tính năng tiếp theo tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là khóa ga khi nước cạn nồi thì ờ, tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này đây để thay thế cho hai cái đáy nồi ở cái cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại thì ở bên dưới đáy nồi của chúng ta đó nhiệt độ nó yêu cầu á, phải cần đạt là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga thì nếu như mà các bạn muốn thử tính năng này ở nhà á, <coughs> thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi mà nó có đáy dày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 sao có tính năng là nước cạn nồi đây đây khói ra công tắc và mở bình thường thì giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp pin sạc ở bên trong thì ở video chúng ta nó sẽ có cực âm và cực dương thì là bên chúng tôi cũng làm dấu đây để các bạn có thể phân biệt khi mà nhận biết về nhà ở dấu cộng là chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì các bạn nhớ lưu ý một điều á khi mà các bạn lắp pin vào bên trong á, chúng ta sẽ hướng cực dương ra bên ngoài và cực âm vào bên trong tức là viên pin nó sẽ nằm theo cái hướng như thế này đây tránh trường hợp lắp đảo cực pin vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin lại á thì nó sẽ xảy ra trường hợp là thứ nhất á, là biết sẽ không hoạt động được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 biết sử dụng pin sàn hoạt động bình thường ở bên hông bếp á tôi muốn làm sẵn một cái đầu chờ để cho các bạn có thể cắm một cắm sạc vào đây đây đầu chờ không bếp đây và sẽ ghi một cắm sạc vào đây ở đây á, thì các bạn sẽ có tính năng tính năng rang xào đồ khô để khi mà các bạn chế biến những món rang ấy, hoặc là xào mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á, thì các bạn có thể sử dụng tính năng này như ban nãy tôi cũng đã nói rồi ở bên cảm biến này á, nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khói ga nên khi mà các bạn rang hoặc xào muốn ăn bằng nhiệt độ cao á thì các bạn sẽ sử dụng tính năng này thì nó sẽ thay đổi nhiệt độ đây nhiệt độ nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên ờ, lên đến 300 thì các bạn có thể rang xào thoải mái mà không sợ nó bị kìm hãm nhiệt độ lại thì các bạn chỉ việc nhấn vào lúc này khoảng từ 3 đến 5 giây thôi để chúng ta kích hoạt tính năng này lên đây khi đèn thì sáng đỏ đây thì các bạn đã kích hoạt tính năng để sử dụng rồi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 các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này khi mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này á thì chúng ta sẽ để học pin này trống các bạn sẽ lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu khi mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ á và vẫn cái pin bên trong á thì khi mà hết thời gian nổ cắm này thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện giao tiếp ở bên trong bếp nên là các bạn nhớ lưu ý cái điều này còn khi mà các bạn sử dụng mâm và vị nướng nha thì các bạn cũng cũng cho ấn vào bên trong đây khi mà các bạn sử dụng mâm vị để nướng á thì các bạn nên cho ấn nước vào bên trong đây để trong quá trình chúng ta nướng á, thì hơi nước nó sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp cho thực phẩm của các bạn mềm không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi á, các bạn vệ sinh nó cũng sẽ được dễ dàng hơn ở đây thì chúng ta sẽ có nắp che rồi chưa có bị nắp đây với cái loại nắp che này á, thì các bạn có thể nấu nướng thoải mái mà không sợ nó bị rỉ sét như là những loại nắp sắt thì công dụng của nắp che này á nó chính là nó sẽ, nó sẽ giúp cho ngọn lửa của chúng ta được tỏ đều ra nó không bị chụm lên một chỗ còn đối với dòng bếp có nhật này á, thì chúng ta sẽ có một cái loại van sử dụng phù hợp với nó đó chính là cái dòng van nam bước ba năm s này đây thì cái dòng van này nó sẽ tiết lưu cái lượng ga ổn định hơn ổn định hơn những cái loại van khác